Máy lọc không khí Daikin với công nghệ độc quyền bảo vệ kép streamer và ion plasma. Streamer phân hủy virus vi khuẩn bên trong máy. Ion plasma vô hiệu hóa chất gây hại trong phòng, mang lại bầu không khí tinh khiết. Máy lọc không khí Daikin sạch hơn, nhanh hơn, triệt để hơn.